À, xin chào tất cả mọi người hôm nay Phước Sửu à, có dịp là phân tích là một cái dòng sản phẩm à, thao hao hay gọi là nhà phố của dự án Zai Gai Nhà Bè một cái sản phẩm gọi là được rất là nhiều khách hàng à, mong đợi à, đợt mở bán đầu năm 2020 thì tỷ lệ chọi còn hơn tỷ lệ chọi của những cái trường đại học và danh tiếng tại Việt Nam à, chỉ có khoảng à, 200 căn nhà phố số 3 biệt thự mà có đến hơn um, 10.000 của Booking ha để ờ, đặt mua cái sản phẩm này nên là tỷ lệ chọi một hơn mười mấy nên nó là rất là hấp dẫn ờ, khi mà khách hàng sở hữu được nên là những cái sản phẩm ờ, mà, nhà phố mà khách hàng đã sở hữu trong thời gian vừa qua, qua thì mức độ xin lời gần như là x2 à, theo cái à, mức giá được công bố năm 2020 thì hôm nay cái sản phẩm nhà phố là diện tích là 7 nhân 17 được thiết kế là một trệt hai lầu có một ít sân thượng và áp mái diện tích 7 x 17 thì uh, tổng số căn của dự án này là 3 à, khoảng 66 căn trên 359 căn nhà phố nằm mặt sau của đường Nguyễn Nguyễn Hữu Thọ và có hướng là hướng Tây Nam và hướng một số căn hướng Tây ha ở đây gọi là những căn nhà phố liền kề à, nên được thiết kế là chùa trước và chùa sau bên hông thì gọi là ừ, liền nhau và thành thành một căn à, dãy căn nhà phố à, nằm mặt sau đường Nguyễn Hữu Thọ được thiết kế là một trệt hai lầu à, áp mái ha đây à, quý anh chị có thể nhìn rõ về cái um, thiết kế của cái căn nhà phố này đối với căn nhà phố này thì mình có thể là xây dựng à, mình xây dựng full hết luôn là ngang 7m và phía trước mình chừa sân vườn là 5m là có lối đi bộ và xe hơi bên trong thì mình thiết kế phòng khách à, nơi trồng hoa và một cái toilet và một cái dãy bếp mặt sau là mình chừa sân vườn tầng trên cùng thì mình thiết kế gần như là hai phòng ngủ à, có một và phòng mà master bedroom và một phòng bedroom à, lối chừa cầu thang và có hai toilet tầng thứ hai mình tương tự mình cũng có hai phòng ngủ một là bedroom và hai phòng là bedroom và lối cầu thang và có một cái phòng sinh hoạt chung và đặc biệt là một cái ban công rất là lớn ha rồi tầng sân thường và áp mái thì có một cái lối sân thường phía trước để có thể là mình chiêu mình ngắm cảnh à, toàn dự án và có cái áp mái để chứa những cái bồn nước nóng lạnh và à, ở đây thì chủ đầu tư à, thiết kế làm cái dạng như kiểu máy ngoái rất là đẹp là nó sẽ có một cái sự đồng bộ tất cả những cái căn nhà phố với nhau rồi à, để có nhiều cái thông tin hơn nữa về cái căn nhà phố à, của dự án à, Zai à, River County One thuộc à, à, dự án Zai Gai Nhà Bè thì quý anh chị à, liên lạc ngay với Phước Sửu theo cái số hotline bên dưới để Phước Sửu sẽ tổng hợp những thông tin và những cái căn nhà phố đang cần bán trong thời điểm này để cho quý anh chị chọn là một nơi ở và một nơi à, đầu tư xin xin lời à, cao nhất tại dự án à, nhà bè này nhé.